Xin chào tất cả anh em bet thủ đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu đúng không à, ờ, 3 trận đấu đúng ba trận đấu của buổi uh, uh, tối ngày hôm qua Trận đấu đầu tiên đó là trận đấu ở AFF Cup Trận đấu giữa Brunei và Indonesia cũng như là sau đó là ngoại hạng anh Trận đấu giữa Leicester City và Newcastle và Arsenal và West Ham thì, uh, Chúng ta sẽ điểm qua về kết quả của ngày hôm qua anh em nhé Ngày hôm qua Leicester City cũng như là Newcastle Thì uh, anh em chúng ta mất kèo đó là Leicester City 0.25 đúng không? Tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng lại bú được đó là cái kèo tài 2.5 ở trận đấu giữa Newcastle và Leicester City Và tiếp đó là anh em chúng ta bú full trận đấu giữa Arsenal và West Ham à, Mình có cho anh em đó là đi Arsenal chấp 1 cũng như là đi tài Thì anh em chúng ta cũng đã bú hai cái mã kèo này rồi đúng không anh em? Thì tất nhiên rồi mình cũng nói rồi uh, mình có hai kênh bóng anh em nhá thì anh em nào muốn lấy hết được tất cả các mã kèo thì anh em có thể qua cả kênh ca bóng đá ngày hôm qua ở trên ờ, cái kênh ca bóng đá mình cũng có lên cho anh em đó là trận đấu giữa uh, Tottenham và Brentford cũng như là trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa thì ngày hôm qua anh em chúng ta lại bú phun trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa này còn trận đấu giữa uh, Tottenham và Brentford thì anh em chúng ta bú được nửa tiền thôi khi mà mất được kèo uh, Tottenham chấp 0.25 nhưng mà lại bú được cái kèo tài 2.5 đúng không? Đấy, ngày hôm qua thì uh, ngày hội uh, boxing day mà, ngày lễ tặng quà thì ngày hôm qua thì hầu hết tất cả các trận đấu đều nổ tài anh em. Đấy, tất cả các trận đấu ở ngoài Anh đều nổ tài và tất nhiên rồi, ở trong nhóm của mình cũng vậy. Đấy. Ở trong nhóm của mình thì trước khi mình lên kèo thì anh em chúng tôi cũng có thảo luận một số những cái điểm hay để anh em chúng ta còn đi một số những cái kèo khác nữa ví dụ như là kèo biệt ngày hôm qua thì uh, mình cũng cho anh em đó là đi Tottenham hiệp 1 cũng như là đi Tottenham cả trận thì anh em chúng ta không chiến thắng được hai cái mã kèo này tuy nhiên thì anh em chúng ta lại chiến thắng được cái mã kèo tài này rồi là ăn được cái mã kèo Harry Kane ghi bàn và tiếp đó mình có đẩy cho anh em tiếp đó là cái mã kèo tài khi mà tỷ số 2-0 tài 3 thì anh em chúng ta cũng bú luôn thì tổng kết uh, trận đấu vào lúc 7 giờ 30 thì anh em chúng ta cũng đã có lãi một chút rồi tiếp đến là những trận đấu vào lúc 10 giờ đúng không vào lúc 10 giờ đấy nói chung là khi nào mà trận đấu chuẩn bị diễn ra thì anh em chúng tôi cũng có thảo luận với nhau khá là nhiều để anh em chúng ta có thể rút ra cũng như là quay kèo như thế nào cho nó hợp lý đấy ngày hôm qua thì mình có cho anh em đó là những ừ, đầu trận đó là Crystal Palace Đồng Banh này, sau đó là cái xỉu của Everton 3, rồi là Leicester City 0.5, Leicester City ờ, ở hiệp 1 và sau đó là Southampton được chấp 0.25. Đấy. Tuy nhiên thì ờ, những cái mã kèo này thì anh em chúng ta thua hết anh em nhá. Đầu trận thì anh em chúng ta uh, thua 4 mã anh em này, thua 4 mã được chưa? Thua 4 mã anh em nhá. Sau đó thì mình đã quay kèo cho anh em. Đó là đi uh, cái tài góc của Crystal Palace và Fulham. Tiếp đó là tiếp tục anh em chúng ta lại quay tiếp kèo thêm tiếp hai cái kèo đó là Fulham uh, đồng banh góc hiệp 1 rồi là Fulham chấp góc Crystal Palace anh em nhá, chấp góc Crystal Palace và tài góc 9 thì anh em chúng ta cũng bú được hết tất cả những cái ma kèo góc. Sau đó là Newcastle và Leicester City mình cũng cho anh em đó là đi kèo góc Newcastle được chấp 0.5 uh, cũng như là 0.25 1 thì anh em chúng ta cũng full kèo góc đấy gỡ lại được rất nhiều những mã kèo mà trước đó mình chốt cho anh em đúng không đây bốn mã kèo góc 5 mã kèo góc thì anh em chúng ta cũng đã hòa được những cái mã kèo trước này rồi sau đó mình lại đẩy tiếp cho anh em đó là cái tài 4 ở Brentford này Đấy, tài 4 ở Brentford anh em nhá Và tài 2 ở cái trận đấu giữa Fulham và Quito Badet khi mà Quito Badet nhận một thẻ đỏ anh em nhá. Đấy. Thì sau khi hết trận thì anh em chúng ta hòa kèo tài 4 và ăn cái kèo tài 2 ở trận Fulham. Đấy, ở trận Fulham anh em lại chúng ta lại có thêm một chút lãi. Đấy, tổng kết những trận 10 giờ thì anh em chúng ta lại có lãi rồi và tiếp đó là những trận đấu trận đấu ở vào lúc 12 giờ 30 trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa. Mình đẩy, đẩy cho anh em tiếp đó là Liverpool hiệp 1 cũng như là Liverpool cả trận chấp 1 anh em nhé ăn rất cao, chấp 1 ăn rất cao này, chấp 0. 75 thì ăn có 1.9 mấy thôi còn uh, chấp 1 thì ăn đến tận 2 chấm anh em đấy anh em thấy không thì ngày hôm qua chúng ta lại bú full hai cái mã kèo này khi mà Liverpool ở trong hiệp 1 hai bàn sau đó thì cả trận thì họ thắng uh, Aston Villa với tỷ số là 3-1 anh em rất là hấp dẫn và tiếp đó mình có đẩy cho anh em tiếp những cái kèo chấp góc đó là chấp góc hiệp 1 0.25 cũng như là chấp góc 0.5 ở của Liverpool thì anh em chúng ta bú full Đấy, sau đó anh em chúng tôi lại thảo luận tiếp Đấy, vì sao bạn lại có kèo góc này khi mà anh em chúng tôi đã thảo luận rồi đúng không thảo luận cái việc mà có thể đi kèo chấp góc chứ không có đi kèo trên dưới cả trận góc anh em nhá, không đi kèo tài xỉu góc đấy và tiếp đó là chúng ta thảo luận tiếp về những cái kèo ghi bàn tuy nhiên là khá đáng tiếc khi mà cái kèo ghi bàn này thì anh em chúng ta không về mặc dù là mình có nốt là Darwin Nunes ghi bàn thế mà Darwin Nunes rất nhiều cơ hội nhưng mà lại không ghi được bàn thì cũng không sao cả thì trận đấu Liverpool thì anh em chúng ta cũng đã bú và sau đó mình lại đẩy tiếp cho anh em đó là khi Liverpool thắng 1-0 và tiếp đó là cái dung ở hiệp 1 1.5 thì anh em chúng ta cũng bú luôn anh em nhá. Đấy anh em chúng ta cũng bú luôn cái kèo tài hiệp 1 anh em. Đó, ngày hôm qua thì những kèo chính cũng như là những cái kèo mà mình đẩy lên cho anh em trận đấu Liverpool thì hút full và tiếp đó là những trận đấu của Arsenal thì mình có đẩy cho anh em đó là đi Arsenal chấp 1 và đi cái xỉu Tuy nhiên thì anh em trận đấu này anh em chúng ta hoài cái kèo này Nhưng mà anh em chúng ta lại hút full cái kèo góc Khi mà West Ham ở hiệp 1 họ đã có hai thẻ vàng Và anh em chúng ta bú full cái kèo West Ham chấp thẻ Arsenal 0.25 cũng như là đồng banh hiệp 1 Và chúng ta lại bú luôn cả hai cái mã kèo góc tài góc hiệp 1 cũng như là tài góc cả trận anh em nhá tổng kết ngày hôm qua anh em chúng ta đã có lãi to rồi đúng không hầu hết thắng gần hết tất cả những mã kèo mặc dù rằng là anh em chúng ta đã gặp một chút khó khăn khi mà ở những cái trận đấu vào lúc 10 giờ thì anh em chúng ta đã đầu tư không có được hợp lý lắm đấy sau đó thì mình cũng đã quay kẹo cho anh em đó lý do vì sao mà mình bảo rằng là mình chơi running là vì như vậy anh em nhá đấy còn ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại tiếp tục với những trận đấu ở giải AF Cup khi mà có sự xuất hiện của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta sẽ gặp Malaysia vào lúc 7 giờ 30 và kèo chấp hiện tại đang là 1.5. 1.5 mình nghĩ là cái kèo này khá là cao anh em này, hơi, hơi bị căng đấy. Kèo 1.5 là khá về căng vì Malaysia cũng không phải là một đội bóng dễ chơi. Xét một chút về những điểm số cũng như là thứ hạng đi anh em. Việt Nam chúng ta cần phải có một chiến thắng trong cái trận đấu này. Cần một chiến thắng anh em nhé Tuy nhiên thì mình đang cảm thấy rằng là cái kèo chấp Việt Nam 1.5 cũng như là cái kèo mà à, Malaysia chúng ta có thể thấy rồi Malaysia họ đã có hai chiến thắng rồi Tuy nhiên Tuy nhiên thì vẫn còn đó Malaysia thi đấu hơn chúng ta hai trận anh em nhé Việt Nam chúng ta thì mới thi đấu một trận và trận đầu tiên Việt Nam chúng ta thi đấu với Lào chiến thắng với tỷ số 6-0 Thật sự mình nghĩ rằng là một uh, trận đấu chiến thắng uh, không thể hiện được quá nhiều cái sức mạnh khi mà đội tuyển Lào họ chỉ đưa đến ở cái giải AFF Cup này là đội hình trẻ, đội hình thử nghiệm thôi anh em để trải nghiệm thôi anh em nhé Đấy, không thể nào mà chúng ta có thể đánh giá được hết được cái thực lực của đội tuyển Việt Nam chúng ta đâu. Đó, và thay vì đi cái kèo chấp 1.5 này thì mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đi cái kèo xỉu đi kèo xỉu hợp lý hơn anh em nhé đi kèo xỉu 3 anh em nhé đi kèo xỉu 3 trong cái trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia và tất nhiên rồi thì mình vẫn sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam thôi tuy nhiên với kèo chấp này thì mình nghĩ rằng là chúng ta khó để đi được trong một trận đấu căng thẳng như này Malaysia Malaysia không phải là một đội bóng dễ chơi anh em nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái cầu góc mà với một trận đấu căng thẳng như này thì anh em chúng ta đi cái xỉu thì nó hợp lý hơn nha anh em nhá đi cái xỉu nó hợp lý hơn và đây sẽ là một cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em còn tất nhiên rồi còn những cái mã kèo phạt góc này hiện tại kèo góc đang là 9 quả và phạt góc hiệp 1 là 4 ờ, xét về thực lực của hai bên cánh hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam chúng ta đoàn văn hậu cũng như là bên cạnh đó còn có uh, gì nhỉ văn thanh đúng không văn thanh nữa một hai cánh mình nghĩ rằng là khá là hay khi mà thật sự mà nói đội uh, đội hình của chúng ta bây giờ thật sự là hội tụ rất nhiều những anh tài Quang Hải cũng như là Tuấn Anh hiện tại cũng đang có phong độ khá là tốt và chưa kể rằng là có những tiền đạo mà đang có một phong độ đỉnh cao như là Văn Toàn và Tiến Linh đúng không? Văn Toàn và Tiến Linh nữa. Đấy cả hai cầu thủ đều đã có bàn thắng ở trong trận đầu ra quân. Và mình nghĩ rằng với cái kèo tải góc này khi mà có Tiến Linh ở trong trường xuyên sân thì anh em chúng ta có thể đặt một chút niềm tin vào cái kèo tài góc này anh em nhé tài góc 4 anh em nhé tài góc 4 thế thôi đó không có kèo thẻ phạt nếu như mà có kèo thẻ phạt thì mình vẫn ưu tiên đó là đi Malaysia khi mà Malaysia là một đội bóng uh, có thiên hướng uh, chơi pressing khá cao chơi, chơi pressing rất cao anh em nhé chơi pressing rất cao vì vậy nên là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo chấp thẻ được tuy nhiên thì chưa có cái kèo chấp thẻ anh em ấy mình nghĩ rằng là khi nào trận đấu diễn ra thì có, sẽ có kèo chấp thẻ và đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em tất nhiên mã kèo này sẽ là mã kèo chính anh em nhé cái mã kèo này mã kèo chính anh em chúng ta có thể bích vào cái mã kèo xỉu này anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo. Và anh em nhớ là đăng ký cả hai kênh để có thể nhận được những trận đấu trọn vẹn à, những kèo đấu trọn vẹn của tất cả các trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Ngoài ra còn có hai trận đấu ở ngoại hạng nữa, có Chelsea và Manchester United buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ ra quân anh em nhá. Đó. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo.